Game này đừng có fit nha cua ơi, cua thấy dạo này fit hơi nhiều. Ok ok, tập trung tập trung. Fit cho anh hiểu ngợp luôn ấy chứ. Cần cho tụi nó hiểu anh em nha, hiểu cái con người của mình luôn nha anh em nha. rồi. Nhìn sao đây? À, nhập. Giáp anh nha. Anh học giáp luôn chưa?

Sao? Trung, chẳng minh chứ em mày Ê, well, well, well Chết, chết Ơ kìa Cái gì đấy Cái gì đấy Cái gì đấy Làm cái gì đấy Alo biết em dùng rồi à

Trung biết sao không? Duy sợ ăn KS Sợ ăn flash qua Chén chín chứ chị Thôi thôi thôi em đừng đọc em ơi Đừng đọc Đừng đọc Khó quá Đánh đi đánh Kìa dạ, yeah, nó lên ăn sau lưng này Lui đi lui đi Lui đi ăn sau lưng đây ăn sau lưng đây Lui đi lui đi ăn ăn ăn Tới đây tới đây góc này ăn Tới góc này ăn Tới đây Tới cái chỗ ăn chấm đi Rồi

anh máu cho em đánh đi lên đi tự tin lên không không không lạt luôn không lạt luôn không lạt luôn không lạt không lạt nha ừ, nhâm nhâm nhâm nhâm <laughs> nhâm không lạt luôn mà thằng này con nó còn ảo hơn cả anh luôn ấy chứ Kiểu như á, mình đánh game, mình thua xong á, bắt đầu mình tập trung mình đánh

bắt đầu xong win dễ quá bắt đầu win dễ quá bắt đầu game sau lại dởm tiếp anh xuống này bot ơi anh xuống bot đây tới tới tới tới luôn tới luôn hai hai hai hai hai không được thì rồi hai hai thằng lu lu đâu nhỉ

sách chiến luôn Nunu top nha, Nunu top mid nha À Nunu top mid Yeah, lại Nunu top mid Đấy, top mid, mid ăn sau đi Duya, Duya ăn sau, ăn sau, ăn sau Ok

Nếu gặp lại của anh Hiếu, anh Hiếu anh À, anh Hiếu anh Hiếu em làm Đi đi đi đi à, đi. anh Hiếu anh Hiếu anh Hiếu. Đó, thằng cua à Ờ sợ không có đủ đam em. Đây đây đây đây từ từ nhá, cứ đánh từ từ thôi nhá. À còn thứ đốt à, ok ok. Em mày. Để quay để quay để coi các bạn. Em ơi. Cua cua cua cua lên cua cua. AD ơi, AD ơi, AD ơi. Ăn ăn ăn ăn ăn. Em em không chiến được. Em

bất tử em bất tử bất tử em ơi em ơi tới nãy luôn em ơi em giết đi giết đi giết đi được rồi về nha anh ổn lắm anh gì rồi Ờ, Duy có cái like không gì ơi? Không Nó không like anh em ạ à. Nó

không rất là muốn like nhưng like được like không cam trời ơi không cam thì ai <laughs> bắt buộc phải cam à mặt của em ấy là cái cái ờ, thu hút mà kia trời ơi à mình rắc méo rồi con khỉ đừng thu hút thì tin nhỉ anh đây anh đây anh đây ăn sau nè ăn sau nè rồi anh hiểu ơi nó lại anh hiếu ơi cái gì cũng anh hiếu ơi cả

anh hiểu em không ai đây đây đây đây đây đây đây ok đây đây đây đây đây đánh tới tới tới luôn tới luôn anh máu trung ơi anh máu trung ơi sẹt mít sẹt mít cái gì cứu ờ, ờ, sẹt sẹt cứu em anh

Mẹ cái thằng tốt này cứ xẹt mít xẹt mít thôi Mẹ để bị cây bắn rồi Tele bị trong tim đi. Tầng súng boss trên người về em à Gì ừ. Từ nha từ từ nhá Tôi thấy rồi Tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng Tấn đâu mày Hít nữa

à, để mình lan nha ăn máu nè ăn máu nè ơi chuẩn bị thứ giả mình ăn đi mình ăn này mình ăn được á ê mình cứ bóp luôn anh ừ. cả mình cứ bóp đi ok, ờ, kìa đánh ngay đánh ngay ăn máu nè quá mày xét nha ơ ờ, kìa ơ kìa ơ kìa

ăn máu ăn máu trung trắng bên chứ chúng ta sứ giả nha về nha về nha không lan không lan anh hiếu ơi mang mang sứ giả anh ơi đây anh có sứ giả đấy mang mang mang đi đi đi đi đi đi

đi nha Đi nha, đi nha Quang thải nha, quang thải nha Thả luôn đi anh Thả luôn à Luôn đi Ui Ui, nó khỏe thế Đây anh bọc này, anh bọc này, anh bọc này, anh bọc này

Oh my god. Ôi rồi. Đánh đi này. <laughs> Nó lại là hơi khó cho anh luôn. Giải phóng đơn ơi, giải phóng đơn. Được rồi anh ơi. Anh rồi anh ơi.

Đây nó ra rồi luôn nha, nó ra rồi nha. Được rồi. bị off rồi, không tươi nữa rồi. <laughs> Quê bị off mà

off, bị off, bị off. Đúng rồi, top là Ugot Kit ờ, anh em. Ugot Kit nha, đánh cho hay nha. Không biết là cái cái, cái hệ thống cao thủ Hàn nó có lỗi liếc không nhỉ? Chắc có lỗi chứ đúng không? Có đi em, em, em, em mình có viên, em mình có viên. À, à, à, à. Em mình có viên, em mình có viên. Đủ Anh máu, anh máu, anh máu. Không, không, không, không

hệ thống chết banh hơi ảo có cái nó bị điên rồi我雲想開戰等我chết rồi em ơi我知道我唔揾到人之嚟 boss này đây để để boss này để boss em game luôn này 我醉酒起身我仲醉酒我留時間我嘥曬我我到到永我邊個會翻 double kill